À, kính thưa quý mạnh thường quân, à, hôm nay à, chiều 30 à, tháng 9 năm 2022, à, câu lạc bộ nắng thương và hội nhóm huyện à, Hoa Từ Bi phối hợp với hội giúp đỡ à, xã Bình An à, đến à, thăm và trao 70 xuất quà cho bà con ngập lũ tại à, khu xóm à, Thạch Bình, à, gò đá à, của xã Bình An huyện Thạch Bình, Quảng Nam và sau đây mời tất cả quý mạnh thường quân à, xem video thực hiện chương trình trao hỗ trợ à, những món quà rất là ý nghĩa nếu mà bà con cùng có một xuất quà và tiền mặt năm trăm đồng à, trọng kính mời xin à, à, và hậu sự bổ lục cho tình anh trồng ngọn muốn qua rất cảm ơn bà con ở đây rất là vui khi được đến à, giúp đỡ trong à, cái lũ lụt à, Noro dạ bà con xin cảm ơn phái đoàn dạ và rất là mừng được nhận cái món quà là nước mì tôm và sản phẩm tăng tiền mặt dạ rồi một ngày nắng ấm đem bao ước mơ đem bao tiếng cười cho người một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người từng giọt yêu thương từng đàn chim đêm tin bốn phương xin về đây chung một tấm lòng vì những ước mơ vì những cuộc đời bơ vơ trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương cho nhiều và xin cho những ước mơ cháy bông tương lai đang chờ em ơi những ánh mắt ngồi bao giấc mơ vì bên em có trái tim bao người trái tim nhân ái trái tim yêu thương trái tim nhân ái chấp cái nước mơ một ngày nắng ấm đem bao ước mơ đem bao tiếng cười cho người một ngày mưa rơi từ khắp hồn người từng giọt yêu thương từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng vì những ước mơ vì những cuộc đời bơ vơ trái tim yêu đời hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương